bao nhiêu nghĩ suy không thể không buồn những chuyện vui bên em có khi anh giờ tan biến vì anh biết khoảng cách sẽ giật giết ta theo thời gian sợ mất em đôi mắt lại u sâu biết làm sao khi anh đã yêu em kể bên em tôi mỗi giây lại ngại cho em là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò làm thế nào để thì bên nhau mây đường về chưa đông đã xe có bàn tay chở che em này cái gật đầu dù chẳng sang dù nhưng chỉ cần được bên em để sẽ chia và dù cho ai có lỗi